hẹp 6 hẹp 7 và 8 ấp 1 2 3 và 4 và 5 6 8 ấp ấp phần vai mình sẽ xoay hai lần rồi dần thấp rồi ok sau đó mình sẽ đặt một ôm hai rồi mình bật cái phần chân của mình lên đằng trước xuống trùng chắc phần vai và phần hông của mình sẽ đánh lên thế này cùng lúc đó mình sẽ ngửa đầu ra nhá bừng chắc bừng chắc sau đó mình sẽ vuốt lên một cái phần chân của mình sẽ nhóm như thế này phần hông của mình sẽ đưa ra ok một hai rồi mình sẽ dặn chân cái này trước ba và bốn và lúc này đầu mình sẽ là ba và bốn và phần tay của mình sẽ mở ra như thế này ha phần ngực căng ba và bốn và rồi mọi người đặt năm sáu mình sẽ ôm lại một lần nữa như bên này bảy và tám và và mình làm lại động tác cũ bước chân trái nó ra ngoài up and up and fear less và hấp là mình sẽ dành như thế này à, theo như sẽ là một lần nữa sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tốc độ chậm nha 5 6 7 em 8 1 2 3 bừng chắc lên và lên lên và mở ấp bừng chắc mở qua xoay xoay đặt em đặt dặn dạ.